chào tất cả anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi muốn ờ, chia sẻ cho anh em một cái cách chơi à, bầu cua để đánh bầu cua bịp hay anh em chưa bầu cua tôm cá thì là anh em sử dụng cái, ờ, cái cách chơi này của tôi thì là sẽ rất là hiệu quả cho anh em nhé hiệu quả cho anh em đấy thì à, cũng tùy từng sân chơi có sân chơi anh em có thể đưa được những cái đồ chơi bịp được vào đấy những đồ chơi có tan thì anh em đưa được vào còn những cái sân chơi nào mà khó quá thì là anh em bắt buộc là anh em phải phải có những cái đồ chơi nó cao cấp hơn Đấy, mà hoàn toàn không tan để cho anh em đi chơi đó có chút lợi thế cho anh em nhé đấy thì cái uh, video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi bầu cua cái miếng dán bầu cua anh em nhé cái miếng dán bầu cua này thì uh, có anh em biết rồi có anh em chưa biết thì ngày hôm nay tôi làm video này để giới thiệu cho anh em nào vẫn chưa biết nhá giới thiệu cho anh em nào vẫn chưa biết để cho anh em có thể biết thêm về cái bộ đồ chơi cảm ứng không tang để cho anh em đi chơi bầu cua bịp nó hiệu quả nhất nó lên tới 8 đến 90 phần trăm cho anh em nếu mà có thể đưa được cái ờ, cái miếng dán cảm ứng này vào trong cái bộ hột bay vào luôn cái phần chính của cái ờ, video này đó chính là cái chấm hay là gọi là miếng dán cảm ứng nhé miếng dán cảm ứng bầu cua Đấy, miếng dán bầu cua đây anh em Đấy, anh em à, thấy không rất là nhỏ đúng không anh em khi mà anh em về sân chơi tôi sẽ giới thiệu thêm cho anh em cái cách mà anh em có thể là vào cái chấm này vào trong cái hột bầu cua đấy thì có hai cách để anh em chơi cái à, bầu cua cảm ứng này cách thứ nhất đó chính là à, anh em à, đưa sẵn vào trong hột như cái hột này của tôi Đấy, như cái hột này của tôi là dạ, tôi đã đưa sẵn vào trong hột bổ à hột cua này Đấy. đưa sẵn vào trong cái mặt cua này Đấy, thì khi nào mà sóc thì mặt cua ngửa lên nó sẽ nó sẽ rung cho anh em nhé Đấy thì à, những cái đồ báo dung ở bên tôi thì à, tôi đã làm hết ở trên cái nón thì anh em chỉ việc đến sân chơi anh em đội cái nón là máy báo dung nó sẽ dùng cho anh em tại trên cái nón nhé đó thì đây chính là cái bộ cảm ứng bầu cua Đấy, bộ cảm ứng bầu cua không tang nhé đảm bảo với anh em luôn 100% không tang khi mà anh em bóc ra là hoàn toàn không có gì cả Đấy. và cái thứ hai đó chính là cái ờ, cái cái miếng dán cảm ứng này khi mà anh em đến sân chơi anh em có thể đưa vào trong cái ngón tay của anh em thì anh em kiểm tra hột của người ta đấy ví dụ luôn tôi làm tôi ví dụ luôn cho anh em thì uh, anh em uh, chọn ờ, ba uh, cái hột ngẫu nhiên đi đấy nhá à, tôi chọn ba hột hai hột ba hột ba hột à, bỏ ba hột đấy đây đấy ba hột này thì là tôi sẽ đưa cho cái chấm này vào trong cái hột của, của tôi vừa mới đưa vào nhá đấy thì khi mà anh em đến sân chơi trước khi anh em đến sân chơi anh em đưa cái chấm này vào thì anh em chỉ cần gậy nhẹ cái cái cái, cái chấm này thôi cái miếng dán này thôi là nó sẽ bung cái chân keo đấy, bung cái chân keo này lên này bung chân keo anh em đưa vào trong ngón tay đấy, đưa vào trong ngón tay thì anh em phải úp cái mặt mà anh em cái mặt đầu của nó Đấy, cái đầu của nó báo này anh em úp xuống anh em để vào trong ngón tay của anh em này đó thôi Đấy, cái này thì à, anh em phải à, đưa thêm một chút gọi là cái cái cái cái cái à, kem đánh răng hay là cái hay là cái thuốc mỡ mắt đấy thì anh em để vào đây thì là nó sẽ không bị rơi nhá nó sẽ có cái lớp nhấp nhấp để nó không bị rơi đấy đây đấy. khi mà anh em đến sân chơi anh em sẽ để như thế này và anh em kiểm tra hột của người ta nhé anh em lấy hột của người ta này đấy, anh em kiểm tra kiểm tra tôi sẽ dám vào mặt cua nhé à. đấy, dám vào mặt cua đó đó anh em chỉ cần dán vào mặt cua như thế là nó đã nó đã đi ra khỏi tay tôi rồi nhé. đó ta cũng có ba miếng dán là một bộ thì anh em có thể đánh hai miếng anh em đánh hai miếng Đó. Đó. Đây, anh em anh em thấy không hai miếng Đây, anh em sẽ ra nó mặt cua Đấy. kiểm tra hồi đó xong đó đã xong thì còn cái chấm này anh em có thể để dành để dành ờ, đến ngày hôm sau hoặc là anh em có thể làm việc gì đó anh em có thể là cho vào trong tài xỉu hay là bông vũ đấy nói chung là cái cảm ứng này cái cái miếng dán cảm ứng này thì anh em có thể đánh được tất bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa đấy, anh em có thể đánh được hết đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy thì cái nón tôi đã đội sẵn đây rồi đấy thì anh em đến sân chơi anh em chỉ việc là động vào hột như thế thôi nón thì anh em cầm rồi nhá đấy thì bây giờ anh em sẽ test cái bộ ờ, miếng dán cảm ứng đấy cái miếng dán cảm ứng mà đưa vào trong cái hột để xem là cái hiệu quả của nó như thế nào nhá thử cho anh em này khi mà anh em sóc mạnh hay là sóc nhẹ thì nó không thể nào bung được cái cái cái miếng dán cảm ứng ấy ra anh em nhé cái miếng dán cảm ứng ấy nó bám cực kỳ chắc cho anh em đó thì bây giờ máy không báo máy không báo trong cái chén này thì à, xác uh, suất của mình còn một hột ví dụ như còn một hột nó lên thì là mình phải chịu thôi anh em không đánh mặt cua nhá bỏ mặt cua thì anh em đánh được hay là anh em không đánh được đánh lưu diêu đánh nhỏ nhá mở cho anh em này đó không có mặt cua đúng không không có mặt cua bầu gà cá đó, nó rất là hiệu quả cho anh em luôn đó như chén này đảm bảo với anh em luôn là có mặt cua này đấy mặt cua này khi nào mặt cua nổi lên là cái nón báo dung này nó sẽ quét được cái hột bầu cua cảm ứng này để nó báo dung cho anh em để cho anh em biết rất là hiệu quả cho anh em báo cực kỳ chuẩn xác cho anh em luôn nhá cái bộ đồ chơi bầu cua cảm ứng này nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em Đấy, nhắc lại cho anh em là cực kỳ là hiệu quả nếu mà anh em đưa được vào trong cái hột của của người ta hoặc là anh em đưa vào hột của anh em anh em lắc bầu cua thì là nó mang lại những chiến thắng rất là tuyệt đối cho anh em nhé mở cho anh em này 100% là có cua đó cua gà cá đúng không anh em tiếp tục cho anh em này tiếp tục vẫn có cua này anh em này mở cho anh em 100% có cua cho anh em đó cua tôm hiêu tiếp tục cho anh em một chén nữa đó như chén này thì máy báo vẫn có cua này Đấy. đưa hai chấm vào à, đưa hai cái miếng dán vào trong cái hột bầu cua mà nó cũng lên dữ dằn đúng không anh em đấy một trăm phần trăm là có mặt cua nhá mở cho anh em này đó trăm trăm nói chung là cái tỷ lệ chuẩn xác của cái bộ ờ, bầu cua bao dung không tang này cái bộ ờ, bầu cua cảm ứng tỷ lệ chiến thắng của anh em lên tới 80 phần trăm 90 phần trăm hầu như là tuyệt đối cho anh em nhé nó lên nó sẽ báo còn không lên nó sẽ không báo đó anh em nào mà muốn được cung cấp đồ chơi bịp hay là muốn tư vấn về đồ chơi ờ, bịp ấy,